Như các bạn đã biết, ở Phú Quốc có hai mùa mưa và khô rõ rệt Tương ứng với hai mùa gió khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm sẽ là mùa gió ở khu vực bãi trường, bãi dài hay là bãi biển Dinh Cậu nếu muốn tắm biển một cách an toàn hay ngắm mặt biển yên ả vào mùa mưa này thì chọn lưu trú ở khu vực nào? Đó là khu vực phía mặt đông của đảo như Bãi Sao, Bãi Khem, Hàm Ninh nha mọi người. Ruti Chip gợi ý một số khách sạn resort cho bạn nhé. Ở khu vực Bãi Khem có thể nói đây là nơi tọa lạc của những resort danh tiếng, xịn trò và đắt đỏ nhất Phú Quốc. Đầu tiên, Premier Radisson Phú Quốc, điểm nhấn tươi trẻ với những tòa nhà đầy màu sắc phòng ốc phong cách đơn giản nhưng vô cùng hiện đại. Đây là chiếc resort 5 sao giá ổn áp nhất tại khu vực Bãi Khem với giá từ 2 triệu một đêm thứ hai New World Phú Quốc Resort, một thương hiệu mà ai ai cũng biết, đẳng cấp nghỉ dưỡng dành cho gia đình với những villa 3 đến 4 phòng ngủ lấy cảm hứng từ nhà ba gian, giá từ 6 triệu một căn villa. Tiếp theo, Premier Village Phú Quốc Resort tọa lạc tại mũi ông đội, địa điểm duy nhất có thể ngắm cả hoàng hôn lẫn bình minh tại Phú Quốc. Resort độc đáo với những villa tựa sơn hướng thủy giá từ 6 triệu một căn. Cuối cùng, đắt giá nhất tại bãi Khem, JW Marriott Phú Quốc Resort, một chiếc resort hết nước chấm sang chảnh bậc nhất Việt Nam với mức giá từ 8 triệu một đêm cho phòng hai người. Các resort ở bãi Khem có bãi biển đẹp, cát trắng mịn, ngắm được bình minh, điểm Điểm cộng nữa là gần cảng An Thới, ga Cáp Treo nên thuận tiện tham gia tour cano đảo của Ruti Chip ở khu vực Hàm Ninh. Nơi đây nổi tiếng với những bungalow nổi trên mặt biển được mệnh danh như Maldives của Việt Nam, cùng view ngắm bình minh cực chill và có nhiều nhà hàng hải sản ngon rẻ vì gần ngay làng chài Hàm Ninh. Bạn có thể tham khảo Lotus Home, Naomi Resort, The Pre Resort, Rock Beach Bungalow với giá từ 1 triệu rưỡi. Tuy nhiên, điểm trừ là biển ở khu vực này không trong xanh và khá xa trung tâm nên hơi buồn và vắng vẻ. Có thể sẽ thích hợp cho cặp đôi nhưng sẽ không thích hợp cho ai thích sự nhộn nhịp hay gia đình cần nhiều tiện nghi. Ruti Chip đều có combo giá tốt ở các khách sạn resort này. Nếu bãi biển không là ưu tiên số 1 và bạn thích ngắm hoàng hôn hay thích đông vui nhộn nhịp hơn, cần thuận tiện đi lại ăn uống, tham quan Vinpearl thì có thể chọn các resort ở khu vực trung tâm, bãi trường, ông lang, bãi dài, tùy theo nhu cầu và ngân sách mà chọn nơi lưu trú phù hợp. Còn khó chọn quá thì liên hệ ngay Ruti Chip để được tư vấn miễn phí cho nha.